nhưng cứ chia mà trà yeah. Dạ. <laughs> tôi là chàng tiên cá I am a merman nhưng cứ chia mà trà <laughs>